Khép lại 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với bao khó khăn và sóng gió, chúng tôi, những nhà sáng lập của Quốc tế Cát Lâm xin gửi lời tri ân đến các đồng đội, gia đình các em, các quý vị phụ huynh, quý khách hàng, các em học sinh đã âm thầm đóng góp để đưa Cát Lâm bay cao và bay xa. Chào đón năm 2023, chúc cho tất cả các bạn một năm mới bình an, hạnh phúc và một năm mới tràn đầy may mắn. Chúc cho các đồng đội của Quốc tế Cát Lâm vững tâm, vững tin, cùng nắm tay nhau, đưa Cát Lâm đóng góp một phần công sức bé nhỏ nâng tầm hình ảnh con người Việt Nam với bạn bè Nam Châu. Xin nén khoai lơ! Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, Quốc tế Cát Lâm xin chúc mọi người một năm mới bình an, hạnh phúc, vạn điều như ý. Xin nén khoai lơ! 二零二二年已经过得很充实，二零二三年希望我们会有更美好的一年，祝大家身体健康，新年快乐。 Năm mới Tết đến, thay mặt Cát Long thành phố Hồ Chí Minh kính chúc toàn thể quý phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin nén khoai lửa! 祝大家一团和气，心想事成。祝你们生意兴隆。 祝大家新年快乐，从心所欲。新年到了，祝大家大展宏图，祝大家发财，一切顺利，新年快乐。祝你们身体健康，家庭幸福，祝你们新年快乐。新年，祝大家心想事。